Hello, xin chào tất cả mọi người ạ. Hôm nay à, Dũng sẽ làm mấy một cuộc chủ đề đó là chúng ta nên đầu tư dài hạn hay là đầu tư ngắn hạn. Thì trước khi vào cái chủ đề này thì các bạn biết rằng là nó có một câu nói đó là gì ạ? Khi mà lượng đủ thì chất sẽ đổi. Vậy làm sao để chúng ta biết lượng đủ chất sẽ đổi? Thì trong đầu tư chứng khoán cũng tương tự như vậy. Nếu mà trong quá trình mà các big boy mà tích lũy trong thời gian ngắn thì chúng ta thấy rằng cổ phiếu sẽ lên rất ngắn hoặc nếu big boy mà tích lũy trong thời gian rất dài thì cổ phiếu sẽ lên rất dài đó là chúng ta lấy là lượng ít hay lượng nhiều thôi ạ thì ở đây tôi sẽ cho các bạn thấy là đây là một cái biểu đồ trong quá trình tích lũy bạn biết là trong mỗi cái đợt tích lũy như này cổ phiếu đang trong quá trình sideways cứ biến động hết à, lên lại lên xuống hết lên lại xuống việc các nhà đầu tư cá nhân các nhà đầu tư nhỏ lẻ sử dụng các công cụ kỹ thuật à, cắt lên cắt xuống trong cái dây ra xoay gầy này thì gần như là chúng ta đều bị thua lỗ nhưng có một công thức rất đơn giản là các bạn sẽ quan sát xem là nếu khối lượng của nó bắt đầu có sự điều chỉnh giảm có thể nó sẽ giảm qua cái gì gì ạ những cái vùng đấy chúng ta là những cái vùng hỗ trợ rất là mạnh đúng không ạ đây những vùng hỗ trợ đầu tiên thì à, Dũng lấy một cái ví dụ đó là một vôn là 115 sau đó thì chúng ta thấy là số vôn bắt đầu có xu hướng giảm dần đúng không ạ lúc này là bao nhiêu là 110 108 à, và ở đây chúng ta thấy là số vôn của nó là chỉ còn 105 nữa rõ ràng là số vôn của chúng ta bắt đầu giảm dần và trong quá trình giảm dần thì chúng ta biết rằng nếu số vôn đó mà à, nó càng ngày càng giảm càng ít đi thì cái khả năng xác suất bật dậy là càng lớn thì trong cái ví dụ này thì các bạn thấy là vôn ở đây là giảm bao nhiêu giảm 8,7% đúng không giảm bắt đầu số lượng giảm đi rất là mạnh thì sau đó cái bật lên rất mạnh và phần lớn chúng ta khi mà mua cổ phiếu trong đoạn này thì chúng ta thấy là cái số lượng càng lớn thì khả năng tăng càng yếu ạ tức là cái số lượng mà khi mà cổ phiếu dạ chạm cái vùng hỗ trợ này nó càng lớn thì khả năng bật lên càng yếu với cái việc mà công thức này thì các bạn thấy là cái tầm quan trọng của vôn với cái việc mà xu hướng của thị trường trong một cái quá trình bứt phá đi lên và các bạn biết rằng là nếu mà chúng ta thấy là việc mà số lượng cổ phiếu khoảng 8 thấp hơn cái số lượng mà ban đầu lúc thời điểm này là 8% trở lên thì khả năng bứt phá tín hiệu mua ở đây là rất cao công thức này thật đơn giản đúng không các bạn thấy nó đơn giản đúng không và trong đầu tư thì chúng ta chỉ cần theo dõi à, các cổ phiếu xem là những quá trình này nó giảm về cái vùng hỗ trợ thì chúng ta thấy là có những lần xuyên thủng có những lần không xuyên thủng tuy nhiên thì những cái lần mà xuyên thủng rất mạnh như này chúng ta thấy không so với những lần khác xuyên thủng rất mạnh như này số vôn nó lại thấp hơn rất nhiều nên cổ phiếu bứt phá đi lên nó chuyện bình thường khi mà chúng ta gọi là xác nhận tín hiệu mua nhưng thực sự là rất ít người biết cái điều này đây là một trong những công cụ VSA để các bạn thấy là tầm quan trọng của khối lượng và giá liên kết với nhau như nào à, chúng ta cũng đã thấy một cái biểu đồ này các bạn cũng thấy rằng là mỗi quá trình điều chỉnh đây chúng ta cũng thấy rằng là uh, những cái quá trình test cung ST đã ở trong cái đoạn B này chúng ta thấy là khối lượng sẽ có dấu hiệu thấp hơn rất nhiều và cái đoạn cuối là đoạn pin ở đây một cái biểu đồ viết A cái một cái chương trình viết A mà tôi cũng đã chia sẻ khá nhiều cho quý vị các bạn khi mà chúng ta thông qua một cái ví dụ điển hình ở phía trên các bạn sẽ thấy rằng là mỗi một lần ờ, suy giảm về khối lượng thì ờ, cái khả năng bật lên nó lại càng mạnh và cái đợt suy giảm khối lượng gần như cuối cùng hay chúng ta gọi là pin thì cái xác suất của cổ phiếu tăng rất mạnh và tăng gần như vũ bão và nếu chúng ta không hiểu rõ được thì chúng ta sẽ gần như là bán ra hết ở vùng cuối này nên tất cả các nhà đầu tư chúng ta đau khổ mệt mỏi và chúng ta không biết rằng là mọi thứ nó đều có những quy luật mọi thứ nó đều có công thức mọi thứ nó đều có nguyên tắc và nếu chúng ta nắm rõ được nguyên tắc công thức quy luật của nó thì chúng ta đầu tư thực sự là một cách dễ dàng và các bạn biết rằng là nếu mà các bạn theo dõi thị trường chung của chúng ta thì đây là cái giai đoạn đầu tiên của thị trường chung của chúng ta và hiện tại thì ờ, phần lớn các cổ phiếu chúng ta nó đang ở giai đoạn này ST đúng không ạ test e tức là đã có một cái đợt SC tăng rất là mạnh rồi và nó có một quá trình test e lần thứ hai các bạn nhớ nhá test lần thứ hai và trong quá trình test này thì chúng ta đo lường một khối lượng nếu khối lượng mà nó quá cao thì khả năng là cái quá trình bật lên này nó sẽ không mạnh và có thể bị uh, thua lỗ và nếu chúng ta mua gọi thế theo T4 T5 ở Việt Việt Nam thì có thể chúng ta sẽ bị thua lỗ nặng nên cái quan trọng là thay vì chúng ta yêu thích cổ phiếu Vinamilk là cổ phiếu tốt lắm hay là uh, ờ, HPG hay cái gì đó chẳng hạn thì chúng ta phải kiểm tra xem là cung cầu của nó đang là như nào không có cổ phiếu nào tốt trên trên thị trường cả đấy là câu nói của William O'Neill và các cổ phiếu thì bao giờ nó phải tuân theo một quy luật cung cầu và đây là một cái mô hình điển hình có lẽ các bạn đều biết đó là mô hình tay theo cầm cái mô hình này thường xuyên nó phổ biến ở Mỹ và nó sẽ đúng trong với các cổ phiếu tăng trưởng ở Việt Nam thì chúng ta biết rằng là phần lớn mọi người áp dụng mô hình tách tay cầm mang tính những cảm tính và thực ra họ cũng chả biết mô hình tay tây cầm nó vận động như nào nên khi mà họ chia sẻ nhiều lúc là cổ phiếu đang lao dốc cắm đầu xuống thì họ cũng chia sẻ mô hình tay tây cầm nên khi mà tôi thấy rất nhiều người follow là cái đây là mô hình tay tây cầm và khen nức khen nở thì tôi thấy là thực sự là rất là là là có cái gì đó nó nó nó nó rất nguy hiểm bởi vì những người đó họ cũng bị mắc vào sau đó họ, họ bị thua lỗ thì bắt đầu họ lên các diễn đàn họ chém họ đau khổ họ chém họ nói là uh, chia sẻ nọ chia sẻ kia thì các bạn phải biết rằng là một cái mô hình tay tay cầm cái điều quan trọng nhất nó phải là nằm trong một xu đi lên càng mạnh càng tốt ít nhất là 30 phần trăm trở lên đấy là các bạn cần phải hiểu rõ và sau khi mà nó hình thành cái tay tay cầm từ tứ đỉnh này xuống cái đáy này thường nó ở mức là uh, giảm khoảng là ít hơn 50 phần trăm thường là nó giảm khoảng 3 40 phần trăm thì càng khỏe nếu giảm quá sâu thì chứng tỏ là cái này nó bị bán quá lớn nên khả năng thành công rất thấp nên các bạn biết rằng là từ 65 nó xuống 54 này chúng ta thấy là cái tỷ lệ giảm là rất là ít và đặc biệt là các bạn nếu để ý một chút nữa thì các bạn sẽ thấy là trong quá trình đi lên này thường nó phải tạo ra cái động lực tăng rất mạnh mà khi các bạn thấy động lực tăng rất mạnh này nó sẽ thể hiện là một dòng tiền lớn tham gia vào và phía trên này là lượng cung treo động lực phía dưới này là một cái lượng nhà đầu tư cũng đã tham gia vào thì ở phía trên này họ cần phải bán ra những ai thua lỗ ở đây họ bán ra bởi vì họ đã bị thua lỗ và đợi chờ khá lâu những ai bị ở phía dưới này họ cũng đã bắt đáy họ cũng có khoản lợi nhuận nên chính vì vậy họ làm sao họ cần phải bán ra và quá trình này là quá trình tích lũy nếu khối lượng ở đây nó thấp nó nhỏ thì cái khả năng thành công là rất cao và trong bất cứ mẫu hình nào nó cũng đều là có một cái nguyên tắc đó là uh, đó là tích lũy đủ tức là lượng đủ thì chất sẽ đổi các bạn nhớ một nguyên tắc đó nguyên tắc này nó có thể là nó cho trong cuộc sống chúng ta nếu chúng ta có là một nhà đầu tư thành công thì chúng ta cũng cần phải tích lũy cho mình một kiến thức đầy đủ à, nắm rõ được các quy luật của nó thì chúng ta sẽ thành công còn nếu chúng ta không có bất cứ kiến thức nào đó để đi nghe một ai phím hàng và nghe những cái kiến thức mà nó không đúng thì chúng ta sẽ thấy rằng là uh, chắc chắn là chúng ta sẽ thất bại đó là chuyện bình thường trong quá trình đầu tư và tôi biết rằng là phần lớn mọi người lên diễn đàn hỏi là cổ phiếu nọ cổ phiếu kia theo tôi những cái câu hỏi như vậy nó mang tính chất là thực sự nó nó không có ý nghĩa gì cả nó giống như là các bạn đi tìm kiếm một con cá nếu người ta cho bạn một con cá có thể là con cá ngon thì các bạn có thể ăn được lần nào nhưng lần sau có thể là các bạn cũng sẽ trả bà tìm được con cá không may các bạn ăn phải con cá nóc thì các bạn biết điều gì sẽ xảy ra và các bạn biết rằng là với một cổ phiếu tương tự như này nếu mà các bạn mua ở đây sau khi mua xong thì cổ phiếu không lên mà nó lại tiếp tục giảm và các bạn phải cắt lót ạ nếu một số các nhà đầu tư hiểu rõ bản chất của thị trường thì họ cắt lót xong thì nó lại có điều tiếp tục điểm mua trend ta trend tăng đấy ạ đây trend line một đường trend line cắt xong tăng họ lại mua vào và cổ phiếu có thể tăng sáu bảy mươi phần phần trăm thậm chí là một vài phần trăm nên cái việc mà mua bán ở đây chúng ta cần phải hiểu rõ nếu chúng ta bị sai mua được sai chạm thế thì cổ cổ phiếu chúng ta có thể là bị rút bỏ đúng không ạ vì rũ bỏ thì trong trường hợp chúng ta cần phải cắt lót nhưng có thể sau một vài phiên nó lại xác nhận tăng thì chúng ta lại mua. Việc bám theo cái nhà đầu tư lớn bám theo để nhà đầu tư tổ chức nó là một cái chiến thuật đầu tư thực sự là tuyệt vời đó chiến thuật đầu tư mà của phần lớn tất cả các thiên tài chứng khoán những người mà tôi nghĩ là giỏi nhất chỉ có nhà đầu tư cá nhân nhà đầu tư mà nhỏ lẻ không biết gì mua theo cảm xúc quán mua theo quán tính mua theo cái mách nước người khác và khi mà bị thua lỗ thì bắt đầu lên diễn đàn chửi bới Ờ, thể hiện sự đau khổ của mình đó là thực sự là những người thực sự đáng thương và tôi biết rằng là trong quá trình mà tôi chia sẻ thì có rất nhiều người bị thua lỗ quá nặng nên trong cái việc mà họ nói những cái liều không được tích cực thì tôi thực sự là rất là thông cảm bởi vì họ đã bị thua lỗ quá nặng khi mà nghe những kiến thức không đúng ở đây thì tôi cũng không muốn nói các bạn đó là uh, việc những kiến thức mà tôi chia sẻ như nào thì các bạn có thể quay trở lại tại vì có rất nhiều bằng chứng để các bạn có thể xem tất cả những cái YouTube của tôi tất cả những cái kênh của tôi tại vì đây là một cái kênh public trên thị trường nên các bạn biết rằng là việc mà chia sẻ này đúng sai có lẽ là những ai đã theo dõi thường xuyên cho của tôi trong nhiều năm qua trong nhiều thời gian qua thì các bạn sẽ là những người mà công bằng nhất khi mà các bạn theo dõi phương pháp này thì ở đây các bạn cũng thấy là trên thị trường chúng ta à, thì ờ, tôi sẽ chia sẻ ở đây có hai cái à, chỉ báo ờ, về thị trường chung đó là chỉ VN Index và một cái là VN30 à, vì sao tôi lại lựa chọn hai cái công cụ này bởi vì thứ nhất là đây là hai công cụ nó gần như là chỉ báo chính của thị trường chung Việt Nam à, VN Index thì nó ờ, đại diện cho sàn Hồ Chí Minh là phần lớn các cổ phiếu rất mạnh và VN50 nó đại diện cho 30 cổ phiếu mạnh nhất của sàn Hồ Chí Minh nên chính vì vậy thì các bạn biết rằng là trong quá trình giảm sâu giảm mạnh giảm như này thì trong VSA chúng ta gọi là quá trình mà bán tháo và tất cả nhà đầu tư bị thua lỗ rất nặng trong quá trình bán tháo này thì họ chỉ mong là cổ phiếu của mình hồi về cái vị trí cũ là họ bắt đầu bán ra một số các nhà đầu tư bị thua lỗ ở đây và họ bắt đầu bán ra đến bây giờ họ đang lo lắng sợ hãi nên là khả năng thị trường sẽ giảm tiếp và đây chính là lý do mà rất nhiều nhà đầu tư thường là sau khi mà kết thúc một cái nhịp à, hồi rất là ngắn này chúng ta gọi là sau những phiên bùng nổ kéo đà thì thị trường sẽ có một cái nền tiếp theo các bạn biết là cái quán nền nền tiếp theo trong cái VSA mà tôi chỉ vừa chia sẻ các bạn sẽ thấy là thường nó sẽ có hai đoạn đoạn thứ nhất là đoạn là nó tăng rất mạnh và đoạn thứ hai là đoạn test ấy. các bạn hiểu rõ cần phải hiểu rõ sau quá trình test này thì có thể nó sẽ có một cái đợt tăng rất mạnh à, đi lên thì ở đây các bạn cũng sẽ thấy rằng thị trường chung của chúng ta nó cũng sẽ có những đợt tăng rất mạnh đi lên đúng không ạ đây chúng ta nhìn ạ đi đi lên thì ở đây chúng ta cần xem là cái quá trình test như thế nào với cái việc mà những cái đợt giảm đầu tiên tạo ra một cái nền thực ra bên này chúng ta thấy là một cái vai vai nếu mà ở đây có một cái vai nữa thì nó gọi là mô hình vai đầu vai ngược nếu mà trong trường hợp nó không có vai thì chúng ta gọi là mô hình vai đầu vai thiếu thì ở đây các bạn sẽ thấy rằng đây là mô hình vai đầu vai thiếu bởi vì trong quá trình giảm sốc này nó có khoảng trống này người ta bị kẹt rất nhiều ở đây rất nhiều nhà đầu tư bị thua lỗ ở đây nên nó cần thấy thời gian tích lũy để cho những ai cần bán họ sẽ bán ra nếu quá trình này bán mạnh quá thì cổ phiếu sẽ giảm tiếp và chúng ta biết là đây là chúng gọi là đầu tư ngắn hạn và trong cái nhịp này thì các bạn biết rằng là đây là một nhịp mà chúng ta gọi là đầu tư ngắn hạn chứ không phải đầu tư dài hạn bởi vì các bạn có thể nhìn một cái kênh xu hướng tại vì các bạn biết rằng là kênh xu hướng là chúng ta sử dụng các đường trung bình động ở đây tôi sẽ đưa ra những cái trùng đường trung bình động chính đó là đường SMA 200 đây đường màu đen là SMA 200 nó vẫn đang trúc đi xuống nó đưa từ bao nhiêu từ 980 xuống bắt đầu 994 để nó ngóc lên nó đi lên thì còn rất nhiều thời gian cái đường thứ hai các bạn sẽ nhìn thấy là đường SMA 50 đồng đường màu vàng đấy nó cũng đang trúc đi xuống và chúng ta cũng thấy chưa có cái cơ sở để tăng mạnh đấy các bạn thấy là để nó có thể thay đổi xu hướng thì nó có mất rất nhiều thời gian và hai đường ngắn hạn hơn đó là SMA 10 và SMA 6 thì các bạn thấy ở đây thì thông thường người ta sẽ sử dụng hai cái đường SMA này nhưng cái việc đó là chúng ta gọi là đầu tư ngắn hạn nhưng rõ ràng cái xác suất khi mà chúng ta sử dụng này thì lúc đúng lúc sai lúc uh, được lúc mất và các bạn thấy là các bạn uh, không ứng dụng vào được thì các bạn sẽ thấy là uh, các bạn thua lỗ thì các bạn dẫn đến cái sự đau khổ đó là chuyện rất bình thường trong quá trình đầu tư nên cái việc mà cần bạn cần phải kết hợp thêm đó là những cái mẫu hình VSA bởi vì trong VSA để các bạn biết rằng sau quá trình test này này dù cái đường nọ cắt đường kia uh, tốt đẹp bao nhiêu thì nó không quan trọng bằng cái việc và những cái quá trình test này uh, nó có những biên độ nhỏ biên độ nhỏ nó thể là, là các nhà đầu tư nhỏ lẻ cá nhân chúng ta cũng đã bị bán ra khá nhiều rồi và họ không có cái tác động quá lớn trên cái đoạn này nên chính vì vậy thì chúng ta quan sát cái biến động ở đây là cực quan trọng với việc hồi phục sau quá trình mà giảm rất mạnh quá trình hồi phục ở đây đó là tín hiệu đầu tiên cho chúng ta thấy là đã có dòng tiền lớn bắt đầu sau khi mà rũ bỏ đã tham gia vào cái thứ hai nữa là sau quá trình test bỏ thì test lại thì cái lượng nhà đầu tư ở đây chúng ta thấy là rất là ít nên ở đây chúng ta thấy là chúng ta cần một cái sự xác nhận nữa và trong quá trình xác nhận này dù là cổ phiếu chúng ta có cắt cái đường SMA 50 thì đây cũng là chỉ là sóng hồi thôi và các bạn bạn biết rằng là sóng hồi thì nó không đi được xa bởi vì chúng ta sẽ thấy rằng là đi đầu tư mà theo sóng hồi mà chúng ta muốn đầu tư chung và dài hạn thì đó là cái mắc sai lầm lớn của các nhà đầu tư giá trị bạn có đầu tư giá trị hay đầu tư tăng trưởng chăng nữa thì nó phải là uh, xu hướng tất cả cái xu hướng này là xu hướng sóng hồi sao bạn là đầu tư giá trị đầu tư tăng trưởng à, dù là cổ phiếu của bạn có là tăng trưởng có tốt đến mấy thì nó vẫn đang ở trong sóng hồi thì các bạn nên à, lướt sóng theo sóng hồi ạ các bạn à, bám sóng thì các bạn cần phải biết là con sóng nào nó lớn nó nhỏ thì bạn bám theo sóng đó chứ không phải là khi mà con sóng là li ti như này và bạn bám để à, lâu dài thì các bạn sẽ thấy là nó chả có là ý nghĩa gì trong việc đầu tư của quý vị bạn đó là các bạn sẽ thấy rằng là à, việc mà những cái nhịp tăng như này sau đó có thể nó tạo ra một cái chỉnh tích lũy và trước khi nó kết thúc chu kỳ và nó tăng lên một đoạn nữa sau đó thì các bạn thấy điều gì sẽ xảy ra các bạn biết rồi và trong toàn bộ cổ phiếu thì các bạn sẽ thấy là có những cổ phiếu mà thời gian vừa rồi nó cũng tăng khá mạnh như là cổ phiếu gì ạ SSI sau khi tạo đáy xong giảm rất mạnh tạo ra những khoảng trống và gần như là ai mua trong đoạn này đều bị thua lỗ có một số các à, chàng trai các à, chuyên gia có nói là bạn mua đi mua đi bởi vì sau 10 năm nữa 15 năm nữa cổ phiếu sẽ có lợi nhuận nhưng tuy nhiên thì lúc đó cũng không biết là cổ phiếu bạn có còn trên thị trường hay không nên đừng nghe họ bởi vì họ có đầu tư đâu mà nghe nên chính vì vậy thì bạn cần phải biết rằng là việc mà cổ phiếu nó vận động như nào nó theo quy luật gì cung cầu hay là quy luật nỗ lực thành công hay là quy luật nhân quả tất cả những cái điều này bạn cần phải nắm rõ được bằng một cái hệ thống đầu tư VSA tất cả những điều đó sẽ giúp bạn thành công và tất cả những nhà đầu tư huyền thoại như Mac Mini Guillermonel và Liamor thì đều sử dụng công thức này cả nên việc bạn đầu tư thì bạn cần phải nắm rõ được công thức nào giúp bạn thành công thì cổ phiếu này cũng tương tự như vậy sau khi mà tăng tốc thì chúng ta thấy là ở phía trên này dao động rất lớn phía trên nữa thì nó là gì ạ nó là những cái vùng kháng cự rất là mạnh bởi vì quá nhiều nhà đầu tư có nhiều xác chết nằm ở phía trên này rồi nên chính vì vậy bạn cần phải thấy được là đây là sóng hồi và cái dư liệu cổ phiếu SI không còn nhiều nữa nên với cái nhịp này thì bạn phải tránh sai những cổ phiếu này dù là bạn có mua thì nó cũng chỉ tăng cho bạn một đến một phần một thêm một phiên rưỡi nữa và các bạn thấy là các bạn sẽ không có lợi nhuận với những cổ phiếu này và khi bạn sai thì bạn lại tiếp tục uh, đổ lỗi cho trời cho đợt Phật cho rất nhiều người khác và đó là thực sự là đáng tiếc cho cái việc mà bạn không nắm rõ được quy trình và còn rất nhiều cổ phiếu khác MBB cũng tương tự như vậy việc có ở phía trên này nó có quá nhiều nhà đầu tư bị thua lỗ thì việc mà có cần một cái vùng hỗ trợ hay chúng ta gọi là vùng tích lũy là chuyện bình thường thôi quá trình tích lũy này các bạn thấy là một cái quá trình giảm rất sâu với khối lượng lớn như này nó thể hiện là à, thực sự là có quá nhiều nhà đầu tư bị hoảng loạn trong cái đợt này và bạn thấy là trên thị trường có nhiều nó người nói là cổ phiếu này đang được các tổ chức ABC mua vào rất là lớn nhưng các bạn biết rằng là trong quá trình giảm này thì có quá nhiều cái lượng cung treo lơ lửng ở phía trên và để cổ phiếu này có thể tăng nó còn mất rất nhiều thời gian và bạn cũng không bao giờ biết nó có thể tăng quay trở lại được nên thay vì bạn mua để đầu tư theo cội sóng nhỏ mà bạn có thể uh, duy trì những cái uh, lướt con sóng nhỏ này với cái tốc độ nhanh hơn và với lợi kép của bạn thì bạn sẽ có thể kiếm được nhiều lợi nhuận hơn và các bạn thấy rằng nếu chúng ta nhìn về cái đường trung bình động thôi chưa cần nói gì ạ thì các bạn thấy là cái đường gì ạ đường 5 đang cắt cái đường gì ạ đang cắt cái đường 10 đi xuống thì rõ ràng nó vẫn đang là xu hướng ngắn hạn đang là xấu đúng không ạ đấy là vào góc độ như vậy <clears throat> tuy nhiên thì bạn đừng có lo lắng về cái đấy bởi vì thế này, này khi mà chúng ta thấy là cổ phiếu đã có quá trình test thì đây test là nó ở mức thấp nên bạn chỉ cần là xác nhận khối lượng lớn là các bạn mua thôi nếu các bạn cứ tập trung quá nhiều vào các đường trung bình động này có thể là các bạn sẽ thấy rằng là các bạn sẽ bỏ lỡ những cổ phiếu mà có những sóng hồi rất là nhanh nên các bạn vật việc mà các bạn cần hiểu rõ là các bạn cần phải so sánh xem là cái nhóm ngân hàng thằng nào có thể là thằng dẫn đầu thằng nào có thể là thằng mà chúng ta có những cái uh, những tín hiệu khỏe nhất trên thị trường và ở đây các bạn cũng sẽ thấy rằng là ở ờ, những tín hiệu thường là khỏe thì các bạn cần phải xem là những cái tín hiệu tăng khối lượng lớn hay không khối lượng lớn nó đảm bảo cho chúng ta biết là cổ phiếu đấy đang được rất nhiều nhà đầu tư lớn tham gia vào cổ phiếu ACB cũng tương tự như vậy Lực cổ phiếu này tôi nghĩ là nó đang khỏe hơn so với các cổ phiếu ngân hàng khác bởi vì trong quá trình rũ bỏ thì thực ra là cái khối lượng nó có sự bán tháo là thấp. Và trong cái đợt hồi phục vừa qua thì cổ phiếu gì ạ? ACB của chúng ta làm gì ạ? Của chúng ta vẫn uh, có một cái sự uh, vững chắc nhất định. À, tuy nhiên các bạn nên nhớ là trong cái phương pháp mà của tôi tôi chia sẻ nó không phải là các bạn cứ thấy cổ phiếu này tôi nói tốt là các bạn mua vào. Một số anh chị em khôn vặt mua vào sau đó thì bị thua lỗ dẫn đến là có những cái lời nói không được tốt đẹp các bạn biết rằng là mô hình tách tay cầm các bạn biết rằng là lượng đủ thì chất đổi các bạn nhớ đấy lượng đủ chất đổi khi mà cái quá trình này tích lũy thì đây họ xác nhận xác nhận có nhiều lúc họ bị thua lỗ đấy tiếp tục bị cổ phiếu giảm nhưng khi mà cái lượng này người ta bán ra hay chúng ta gọi là gãy trend này khối lượng thấp không ai bán ra nữa thì cái sự xác nhận thì cổ phiếu lại tăng rất mạnh có rất nhiều trường hợp thì nó kéo lên ngay mà nó tạo ra một cái quá trình tăng tốc rất lớn nhưng có những cái lần mà nó không kéo tăng được thì nó lại cần phải rũ lại trước khi tăng tiếp còn nếu mà nó không tăng tiếp thì các bạn thôi tốt nhất là các bạn nên uh, thoát ra khỏi và các bạn bảo toàn vốn không phải là các bạn thấy nó rẻ các bạn lại mua vào bởi vì à, đó là lý do các bạn bị thua lỗ ở đây tương tự như vậy các bạn thấy là cũng là một cái mô hình tay tay cầm các bạn biết rằng trong quá trình tay cầm thì cuối quá trình đi lên tăng rất mạnh thì cổ phiếu cũng sẽ giảm giảm khá sâu nhưng trong trường hợp này thì các bạn có hai điểm mua điểm mua thứ nhất là nó vượt đường trên line khi mà khối lượng ở đây rất thấp và biến động hẹp điểm mua thứ hai là khi mà nó vượt qua cái đỉnh này đấy là cách hai cái điểm mua các bạn thấy được đây là một cái một trong những ví dụ để các bạn thấy rằng là các bạn mua bán cổ phiếu các bạn cần phải có một cái công thức chứ không phải là các bạn mua theo cái sở thích mua theo cảm tính hay theo bách nước của ai khác bản thân chúng tôi cũng rất là là khó để chia sẻ cho quý vị các bạn các bạn mua cổ phiếu nào khi các bạn không hiểu rõ cái sự vận động của tôi trong cái, cái phương pháp này nên khi chia sẻ này thì tôi muốn nói các bạn đó là việc mà các bạn muốn mua cổ phiếu hay bạn tham gia thị trường thì các bạn cần phải nắm rõ công thức nên cổ phiếu này các bạn thấy là việc mà quan sát thì chúng ta là xu hướng của nó trong chung và dài hạn vẫn đang ở, ở xu hướng gọi là tiêu cực phải nói là xu hướng tiêu cực còn trong ngắn hạn thì chúng ta thấy nó đang có quá trình tích lũy khá là đẹp và các bạn thấy là nếu sự xác nhận nó diễn ra thì các bạn có thể tham gia ngắn và ở đây tôi nói nhớ tôi muốn nói các bạn đó là gì ạ khối lượng của nó bao giờ khi mà vượt qua cái đỉnh cũ đây này nó phải cao hơn ạ cao hơn ạ cao hơn càng cao càng tốt và các bạn biết là cái công thức mà tôi vừa chia sẻ các bạn là mỗi một lần test này những cái quá trình xuống này thì nếu khối lượng nó càng thấp thì nó càng cho chúng ta một cái độ tin cậy cao đấy là cái các bạn nhìn rõ hơn ạ cổ phiếu Masan chúng ta cũng thấy tương tự như vậy Masan thì có đáy thứ nhất và đáy thứ hai đáy thứ hai thấp hơn nhưng cái quá trình giao động ở vùng này nó hơi lớn một chút ạ à, kết quả kinh doanh của Masan nó cũng không được tốt lắm tuy nhiên thì các bạn biết rằng là việc mà nó giao động quá lớn thì cổ phiếu lên nó hay bị à, mắc lỗi bởi vì à, khi mà cổ phiếu nó có quá nhiều anh em chúng ta đang tập trung ở đây thì rõ ràng là à, chúng ta sẽ thấy rằng là nhỏ lẻ nhiều, điêu bám nhiều, khôn vặt nhiều thì nó, nó không lên được đâu ạ nên xu hướng đang giảm dốc rất mạnh và chúng ta thấy để nó lên được thì các bạn thấy là khối lượng nó phải tăng đột biến tăng rất là lớn và thực ra nó phải là trần thì nó mới là ok và thậm chí nó vượt qua 62 này càng tốt nên các bạn lưu ý cái cổ phiếu này với kết quả kinh doanh không tốt thì các bạn có thể là theo dõi một hai phiên tới nếu xác nhận đủ lớn các bạn mua tức là lượng đủ thì chất sẽ đổi các bạn tích lũy đủ thì chất sẽ đổi và nếu mà chúng ta thấy là vượt vượt thoát ra đây khối lượng lớn đủ thì cổ phiếu sẽ tăng đó là cái công thức mà các bạn cần phải nắm rõ à, pao thì đấy có nhiều người mua pao ở vùng vùng địch này sau đó thì thua lỗ bán ra và đến bây giờ cổ phiếu tăng một chút thì bắt đầu tiếc nhưng các bạn mua ở phía trên này các bạn sẽ gặp những rủi ro rất lớn có một lý do vì sao phần lớn chúng ta ờ, bị thua lỗ bởi vì chúng ta có những cái tư duy sợ hãi khi mà chúng ta thấy là nếu chúng ta vẫn giữ cổ phiếu ở đây thì chúng ta thấy là cổ phiếu mỗi ngày nó càng teo tóp đó là tư duy mà chúng ta sợ hãi và thực ra tư duy thứ hai đó là nếu chúng ta nắm chúng ta target để chúng ta là mong muốn là cổ phiếu chúng ta sẽ lên 11 12 và chúng ta nghĩ nếu mà trong hợp nó biến động đây chúng ta không đạt uh, giá 11 12 tức là không đủ cái số giá cổ phiếu lên đây thì chúng ta cũng bị tâm lý và chúng ta cũng bị tâm lý tiếp theo đó là gì ạ đó là nếu mà chúng ta không mua ở đây thì chúng ta không có cơ hội mua tiếp à, tất cả những yếu tố tâm lý như vậy các bạn phải hiểu rõ được tâm lý nó đến từ đâu ạ tâm lý nó đến từ sợ hãi bạn không có kiến thức bạn không có kỹ năng bạn uh, sợ là nếu bạn không mua hôm nay thì mai cổ phiếu sẽ lỡ mất cơ hội các bạn và nó còn rất nhiều nguyên nhân khác và tôi biết rằng là có nhiều người khi mà không hiểu yếu tố này và ai đó nói bạn là bạn kể kiểm soát được cảm xúc làm sao kiểm soát được cảm xúc bạn chả hiểu được rằng là cảm xúc đến từ đâu thì làm sao bạn kiểm soát được và bạn biết rằng là nếu cái cảm xúc của bạn á, nó đến từ cái nỗi sợ hãi nó đến từ sự thiếu hụt ờ, và đặc biệt là thiếu sự đến từ sự thiếu kiến thức của bạn nên dẫn đến là bạn thấy rằng là trong rất nhiều lần bạn đầu tư bạn đều bị như vậy nên bạn càng đầu tư nhiều bạn càng nhiều năm kinh nghiệm thì bạn lại càng thua lỗ nhiều đó là cái công thức của sự thất bại à, chúng ta còn cổ phiếu gas nữa gas thì trong quá trình rơi khối lượng rất lớn các bạn thấy không khối lượng rất lớn hay là chúng ta trong đầu tư trong viết những ai mà học của Dũng các bạn thấy đó là SO 6 SO W 6 SO W 6 đó là một cái phiên mà nó gãy cái vùng hỗ trợ với khối lượng rất lớn nó cho chúng ta thấy là một lượng tiền lớn đã bán ra và trong quá trình mà như này thì cổ phiếu thường hồi phục hồi phục những cái đợt hồi phục này các bạn lưu ý này nếu hồi phục khối lượng thấp thì những cái khả năng là cổ phiếu sẽ giảm tiếp đó là cái công thức mà bạn nhận ra và để các bạn có thể thấy được là uh, khi mà nó test này nữa nếu cái test này nó lại ở mức độ cao thì nó giảm tiếp và các bạn biết rằng là cái sự xác nhận khi đi lên đó, với cổ phiếu này cái khả năng để đi xa đi dài rõ sẽ thấp hơn rất nhiều bởi vì lượng cung treo lửa quá lớn ờ, và còn cổ phiếu HPG cũng tương tự như vậy khi mà cổ phiếu đi lên với cái tốc độ rất là nhanh có rất nhiều nhà đầu tư thấy là uh, bố con chủ tịch mua ở đây khá nhiều và uh, quỹ rất lớn mà báo chí giật chúng ta là họ đã lãi nọ lãi kia và chúng ta thấy rằng là mua ở đây đầu tư năm 10 năm chắc chắn là cũng sẽ thành công các bạn biết là xu hướng của nó vẫn đang đi xuống trung hạn đang xuống dài hạn xuống sao bạn không đợi đến lúc mà xu hướng trung dài hạn nó bắt đầu tăng tốc thì các bạn mua vào muộn gì đâu ạ tại vì chi phí cơ hội cho các bạn ở trong những cổ phiếu này sẽ uh, rất là khó để các bạn có thể cạnh tranh khi mà cổ phiếu này có thể uh, tích lũy thêm đến 3 4 tháng 5 6 tháng thậm chí một vài năm lúc đó các bạn thấy là thực sự đầu tư nó rất là là uh, không hiệu quả và chúng ta sẽ có rất nhiều cổ phiếu khác cổ phiếu VIX cũng tương tự như vậy việc Vietcombank cũng tương như vậy ở đây tôi không muốn chia sẻ các bạn là đầu tư cổ phiếu nào mà tôi muốn ờ, nói với các bạn đó là khi các bạn đầu tư cổ phiếu thì các bạn cần phải nắm rõ là cổ phiếu của bạn đang dọa nào ở ờ, với góc độ mà các bạn nhìn thấy đường trung bình động thì các bạn thấy là tất cả cổ phiếu nó nằm dưới SMA 200 Đấy, đây là cái góc độ như thế và thứ hai nữa là các bạn thấy là nó cũng nằm dưới SMA 150 à, tức là nó và SMA 50 ở đây tôi không có cái đường SMA 150 nhưng SMA 50 thì tôi đang vẽ màu vàng các bạn thấy là phần lớn các cổ phiếu đang nằm dưới cái đường chung xung hướng là 50 ngày đấy là góc độ đầu tiên các bạn có thể thấy rằng là xu ngắn hạn tất cả ở đây nó chỉ mang tính chất sóng hồi các bạn không thể nào có quá kỳ vọng uh, đầu tư dài hạn trong đoạn này bởi vì khi các bạn đầu tư dài hạn các bạn sẽ có sự mất mát và tiếp theo các bạn thấy là trong quá trình tích lũy thì nó sẽ có một công thức thứ hai đó là công thức mà đây chúng ta là trong quá trình tích lũy nó có gì ạ có bốn năm giai đoạn đúng không giai đoạn A là giai đoạn mà chúng ta thấy là cổ phiếu sẽ uh, tăng tốc sau đó test lại và có những nhịp tăng rất lớn sau khi vượt tăng này thì rất nhiều uh, nhà đầu tư thấy là vượt đỉnh tốt quá rồi báo chí mọi người lại hô hào nhau mua vào thì chỉ trong thời gian ngắn cổ phiếu lại tiếp tục giảm lại test lại thậm chí là test lại cái đáy có một số cổ phiếu thì không test đáy nhưng có một số lại test đáy và kiểm tra đáy thậm chí là vượt qua cái đáy cũ trước khi tạo ra tăng tốc nên lý do chúng ta biết rằng vì sao chúng ta lại thành công nên đây là một công thức để chúng ta biết là phần lớn các cổ phiếu nó sẽ công tuân theo công thức này có một số cổ phiếu thì nó không theo phân tuân thức nó giống như là nếu bạn sử dụng sóng Elliott hoặc bạn sử dụng một số các công cụ uh, mẫu hình thì có những mô hình tách tay cầm có mô hình là hai đáy có mô hình vai đầu vai có mô hình biên độ thu hẹp có những mô hình con bướm hay là mô hình gì đó chẳng hạn thế thì mỗi một cái dạng mô hình thì nó có những cái đặc điểm khác nhau nó có giai đoạn khác nhau nó chu kỳ khác nhau nó ở những cái uh, thời điểm khác nhau nên chính vì vậy thì bạn cần phải nắm rõ toàn bộ cái uh, công thức như vậy thì bạn có thể thành công được chứ còn nếu bạn mua bán bạn chỉ nghe cầu nguyện thì tin chắc rằng là thực sự uh, cái khả năng thành công của quý vị các bạn sẽ còn rất là xa đấy là một phần mà tôi muốn chia sẻ quý vị các bạn trong cái buổi hôm nay và những cái chia, chia sẻ nữa thì à, tôi sẽ gửi đến bạn trong cái phần tiếp theo nên khi mà các bạn à, theo dõi cái chương trình này của Dũng thì các bạn có thể đăng ký kênh Quang Dũng DVD ở phần bên dưới để khi mà Dũng phát cái chương trình tiếp theo thì bạn là những người đầu tiên lắng nghe và chia sẻ của Dũng ngày hôm nay. À, lần nữa thì xin cảm ơn quý vị các bạn đã lắng nghe chia sẻ của Dũng và chúc các bạn thành công. Xin cảm ơn.